Ví dụ 1 Bài toán cho một cuộn dây có 100 vòng Diện tích của mỗi vòng là S bằng 300 cm vuông Có trục thì song song với cảm ứng từ B của từ trường đều Với B bằng 0,2 Tesla Quay đều cuộn dây Để sau một thời gian là 0,5 giây Thì trục là vuông góc với vector cảm ứng từ Yêu cầu là tính xuất động cảm ứng trung bình trong cuộn dây Đó chính là độ lớn của E cảm ứng. Các em thấy trong trường hợp này thì là góc quay thay đổi. Vì diện tích của khung là không đổi. Nhá, diện tích khung không đổi. Cảm ứng từ B từ trường đều rồi, B không đổi. Vậy khi em quay trục của khung thì góc tạo bởi giữa vectơ cảm ứng từ B và vectơ pháp tuyến sẽ thay đổi. Khi mà góc alpha thay đổi thì từ thông sẽ thay đổi. Bây giờ muốn tính suất di động cảm ứng thì kem phải tính được cái từ thông trước và sau khi quay. Sau đó kem lấy phi 2 trừ phi 1, chúng ta sẽ tìm được delta phi. Và có thời gian quay rồi, kem sẽ tìm được độ lớn của suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong cuộn dây là bao nhiêu. Được chưa các em? Đây các em để quan sát chúng ta vẽ qua cái khuôn dây nhé. Và cuộn dây đây có để một cái uh, hình tròn. Được chưa nào? Diện tích của mỗi vòng là 300 cm vuông. Đây, chúng ta có thể biểu diễn qua những cái cuộn dây như sau này. Ban đầu là trục của cuộn dây này thì song song với đường sức tử. Thế đây là cái ờ, trục xx phẩy các em nhá. À, trục này. Và đây chính là vector pháp tuyến của vòng dây. Và song song với đường sức tử. Đây là chiều của đường sức tử đây. Vậy trước khi quay thì góc tạo bởi giữa vector pháp tuyến và vector cảm ứng từ B có thể bằng 0 hoặc là 180 độ. Chúng ta giả sử bằng 0 đi. Vì khi nó xét về độ lớn thì cốt 0 sẽ bằng cốt của 180, đúng không? Nhá, tính về độ lớn các em nhé. Đây, nó chia làm hai trường hợp là trước khi quay và sau khi quay. Đây trước khi quay các em nhé. À,